ba loại tổng cộng là ba loại để hỗ trợ cho anh em chơi thôi thì à, mình sẽ test từng món hướng dẫn cái cách chơi cũng như cái mà anh em cần chuẩn bị khi đi đến sòng thì đầu tiên là cái bộ thùng camera thâu camera nắp camera tức là mình đi chơi mình sẽ chơi bằng nắp hộp là hộp chợ đĩa là đĩa chợ đi tới sòng anh em bắt buộc phải bỏ cái thùng của mình vô hoặc là cái thâu của mình vô thâu thùng ở đây thì mình làm được tất cả các loại mẫu mà anh em chơi đây là cái mẫu thâu nhôm nè còn đây là cái mẫu thùng giấy đây là cái mẫu Tomeca còn à, đây là cái mẫu à, thùng sơn cũng băng keo đây là cái mẫu thùng sơn trơn thì mình sẽ test sơ cho anh em với lại mình sẽ hướng dẫn cho anh em nói những cái ưu điểm khuyết điểm của nó để cho anh em tham khảo thì à, đi vô sòng chỉ cần luồn duy nhất mỗi cái thùng này vô là chơi được còn một bộ đầy đủ của nó thì gồm có ba món đâu đây cái thùng còn cái này là cái bệ sạc sạc pin còn cái này là cái màn hình để mình coi thì ở cái màn hình coi này thì nó sẽ chia làm hai mẫu đây là cái mẫu mà mình làm cho cái điện thoại của bắp Nokia làm sẵn còn anh em muốn nó kín đáo hơn thì anh em mang cái điện thoại cảm ứng của anh em lên trên đây mình sẽ kết nối trực tiếp vô luôn cái điện thoại cảm ứng của anh em chơi thì nó sẽ kín đáo hơn còn cái này là mẫu có sẵn khỏi cần kết nối cứ về mua về là xài thôi thì ờ, cái cách chơi thì nó rất là đơn giản rồi bỏ cái thùng vô ai lắc cũng được anh em đứng tầm 10 mét anh em bấm cái điện thoại này lên là anh em thấy cả ba mặt cua bầu gà cua tôm cua bầu tôm nhìn nhanh quá hay bị lộn nhưng mà cái ờ, bộ này á, thì ờ, anh em nhìn thấy rõ cả màu luôn nha chứ không phải trắng đen như lúc nữa đâu đây lắc xong nè bầu cá gà bầu cá gà còn cái này là cái bệ sạc chơi hết pin thì anh em đặt lên cái bệ này là nó sẽ sạc sạc đầy pin đánh khoảng 4 tiếng cái bệ này thì xài chui của Samsung chui nhỏ cứ cắm vô là xài được đây lắc xong nè bấm lên hai con cua một con bầu hai cua một bầu đây mình sẽ để gần cho anh em cùng coi luôn bầu gà nai đấy bầu gà nai lắc nè anh em nhìn vô màn hình nè bầu cua nai tại vì cái này mình quay qua video cho nên cái này nó vô cái camera nó sẽ bị chóa anh em nhìn nó không có rõ chứ ở ngoài mình cầm về là nhìn rất là rõ bầu cua nai nè đó rất là dễ luôn nhưng mà mình để ở đây thì anh em vẫn thấy được thấy nhưng mà nó mờ cá nai gà đấy cá nai gà đó thì đây là cái bộ đầu tiên mình chơi bằng thùng mình sử dụng thùng thau nắp để mình chơi còn bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bộ thứ hai mình sẽ không chơi bằng thùng nữa đĩa chợ nè nắp chợ tất cả những cái đồ ở đây đều là có công chuyện bên trong nha chẳng hạn như cái tô này đều có camera rồi bên trong hết nhưng mà mình quay mình chỉ cho anh em mình mô phỏng cho anh em cái cách chơi thôi đĩa chợ nắp chợ hai hộp này cũng là hai hộp chợ đi chơi thì anh em chỉ cần luồn duy nhất một hộp cho thôi thì vô sòng anh em tìm cách anh em cháo một cái hộp của mình vô là mình có thể chơi được chiến thắng 100% đánh chuẩn xác 100% cả 6 mặt thì cái hộp bầu cua này nó sẽ có sáu mặt nó sẽ rung sáu kiểu khác nhau để cho anh em phân biệt anh em đánh thì đây là cái công thức mà nó rung nè thì mình ghi sẵn lại đỡ mất thời gian của anh em thì ví dụ như là bỏ cái hộp vô rồi thì cái máy rung này mình sẽ bỏ trong túi đứng cũng 10 mét đổ lại thì à, anh em à, nhìn ở cái bảng này nó rung hai cái dài thì anh em đánh con cá rung một cái dài thì đánh con gà con cua là không bao giờ nó rung rồi con nai thì hai cái ngắn con tôm thì một cái ngắn và con bầu là rung một cái ngắn một cái dài thì anh em nhìn theo cái công thức này anh em đánh nha thì mình mở ra cho anh em cùng thấy cái đèn của nó chớp chứ cái này nó hoàn toàn không có âm thanh mình phải cầm lên tay mình cảm nhận bỏ vô túi mình cảm nhận thì mới được chứ nó có âm thanh là rất nào một ngắn một dài đánh con bầu đó có con bầu không rung không rung đánh con cua có con cua vẫn là con cua vẫn không rung đấy đắp bao nhiêu cái cũng được hai cái dài hai cái dài thì ờ, đánh con cá có con cá thì anh em nhìn vô cái đèn đỏ này nó chớp ngắn hay dài là anh em biết chứ còn cái cục rung này thì phải cầm vô mới biết được hai cái ngắn tính con nai hộp nhảy rất là đều nha mình làm được tất cả các loại hộp làm theo yêu cầu của anh em hai cái ngắn tiếp tục là con nai đấy thì đây là cái bộ thứ hai mình chơi bằng hộp đi chơi thì chỉ cần luồn duy nhất một hộp vô là anh em chơi được đánh chuẩn xác tuyệt đối 100% còn cái bộ thứ ba mình giới thiệu tới anh em là cái bộ à, cảm ứng tức là cái bộ này nó hoàn toàn không có tan được cái là đánh nó không tan nhưng mà đặc điểm của nó là chơi nó không hiệu quả bằng những cái bộ hai cái bộ vừa rồi mình test cho anh em coi tại vì cái bộ này anh em đi chơi vẫn phải bỏ hộp nói chung anh em chuyên nghiệp chơi lâu dài rồi thì anh em có thể đi vô sòng anh em bóp thuốc vô hộp người ta tức là bôi thuốc vô hộp người ta nhưng mà anh em lưu ý ở cái phần này bây giờ người ta lừa đảo những cái đồ này rất là nhiều anh em phải biết được đâu là cái thật đâu là cái giả thì cái bộ này mình sẽ mô phỏng cho anh em đánh như sau máy bộ này thì nó sẽ có hai loại máy nhưng mà đánh cái máy này dễ nhất máy này là máy rời nè cái này là nó rung bỏ trong túi còn cái này là để đo thuốc tức là mình bôi vô thuốc rồi thì cái máy này mình sẽ để ở trên nói chung mình ngồi phải cao hơn hột là nó sẽ đo nó báo về cái máy rung hồi nãy nó sẽ đo báo về máy rung này thì à, cái à, tầng sóng rung của nó thì rất là đơn giản chẳng hạn như anh em làm con bầu cấy thuốc vô con bầu hoặc là anh em vô sòng anh em bóp thuốc vô con bầu thì cứ khi nào con bầu nó lên là nó sẽ rung còn tất cả năm mặt còn lại nó đều không rung thì cứ rung đánh con bầu rất là dễ nhưng mà cái bộ này chỉ chơi đánh được duy nhất một mặt đánh khéo lắm nói chung chơi quen rồi thì anh em chỉnh anh em đánh được hai mặt chỉ một đến hai mặt đó đây là cái bộ cảm ứng với lại cái bộ này anh em lưu ý là đánh sòng nhỏ nhỏ thì anh em khỏi phải tìm hiểu làm gì nói chung là những cái mặt hàng này thì tiền thuốc tiền đồ nó cũng mắc cho nên anh em đánh phần nhỏ thì cũng rất là khó chơi thì à, đây là ba cái bộ đồ chơi bầu cua để hỗ trợ cho anh em chơi tốt nhất anh em nào cần lấy hàng thì cứ gọi cho mình qua số điện thoại này thì mình làm cái video này để cho anh em tham khảo cho nó thật kỹ thì à, có gì không biết không hiểu thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha